chào tất cả anh em nha thì uh, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em những cái đồ chơi để hỗ trợ cho anh em đi đánh tài xỉu trong cái dịp Tết sắp tới 2021 này thì uh, đồ chơi tài xỉu thì hiện tại nói chung trên thị trường thì nó bán rất là nhiều kể cả mặt hàng lừa đảo cũng như là đồ thật nói chung có cái thật cũng có cái lừa đảo thì những cái đồ nào mà anh em cảm thấy không thực tế thì mình cũng khuyên anh em đừng có nên bỏ tiền ra mua thử nói chung anh em kể cả khi anh em mang đồ đi nắp của anh em hộp của anh em đĩa cũng của anh em anh em lên trên đây anh em test người ta vẫn có cái mẹo để người ta test cho anh em được nhưng mà khi anh em mang về anh em sử dụng không thể nào mà đánh được thì cái đó mình cũng ờ, nói chung là mình cảm thấy anh em nói chung là 10 người bị lừa hết 9 người chưa có ai lên mà chạy không hết đó cho nên mình uh, chia sẻ cho anh em để anh em cẩn thận khi mà mua hàng còn uh, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ hộp để anh em lắc cái đi đánh ở sòng trường sòng làng nói chung là chơi cái này thì nó rất là hiệu quả nhưng mà đặc biệt một cái sòng sới anh em phải sắp xếp được nha cái sòng này thì anh em nói chung là phải đưa đồ vô thì anh em chơi mới được thì cái bộ này là cái bộ hộp đĩa qua lại điều khiển tài xỉu về theo ý muốn của mình anh em tới sòng chơi cái anh em cần chuẩn bị đi chơi chỉ cần mang theo cái đĩa này và một cái hộp của mình thì ba hộp này mình chỉ cần làm một hộp thôi là chơi được thì anh em có thể điều khiển muốn nó ra tài nó sẽ ra tài và muốn nó ra xỉu nó sẽ ra xỉu và khi anh em à, chẳng hạn như lắp xong đây nè đó người ta đặt tiền xong chẳng hạn như đặt tiền nhiều quá đang đặt cái mặt xỉu nhiều quá mình muốn nó ra tài thì mình mở nó vẫn ra tài còn mình đặt xỉu tài nhiều quá mình muốn ra xỉu là vẫn ra xỉu khi mà mình mở mình vẫn có thể điều khiển được nha đó là cái phần uh, kết hợp với kỹ thuật của mình nữa nói chung cái bộ này trước đây anh em chơi cái đĩa khiển cái đĩa qua lại á cái thứ nhất là cái âm thanh của cái đĩa đây mình lấy thử cái đĩa trước đây cho anh em coi nè cái đĩa khiển trước đây anh em chơi á là cái đĩa ở đây nó rất là dày nè cái hộp anh em anh em mà thả lên nghe nó mất dày lắm lắc là nghe cái tiếng là biết liền đây cầm cái đĩa lên là nói chung là chỉ có những con bò nó mới biết là cái này là, là cái đĩa bình thường thôi chứ còn anh em nhìn nó khác nhau hoàn toàn khác một trời một vực đây nói chung bỏ vô đánh rất là nguy hiểm cái đĩa này nè và kể cả khi những nói chung là những người người ta mới chơi thôi anh em lắc nghe cái tiếng là nó biết liền đây, lắc nghe cái tiếng là biết liền còn đối với cái bộ hộp này và cái đĩa này thì anh em chỉ cần bỏ duy nhất một hộp cái đĩa này là bỏ ba hộp nè và đi cái đĩa dày dịch cái đĩa này bỏ một hộp à nhưng mà mình chơi nó rất là hiệu quả cái đĩa này khi mà anh em chơi anh em bấm xong khi mà anh em khiển anh em bấm cái tiếng nó nhảy hộp nó sẽ nghe còn cái này khi em anh em khiển cái hộp nó chỉ bò qua thôi nó lăn qua thôi đó thì nó rất là dễ cho nó chỉ lăn qua thôi nha cái hộp này nó chỉ lật cái mặt qua thôi thì ở đây mình test thử cho anh em coi nè đây mình sóc xong mình bỏ đây cho anh em thấy nè 11 điểm tài này nhưng mà mình đầy nắp lại mình khiển qua xỉu nè đấy 7 điểm xỉu rất là dễ lắc tiếp nè bây giờ mình muốn nó ra tài thì mở bình thường nó sẽ ra tài nè đấy 15 điểm nhưng mà khi ốp lại nè lắc nè bây giờ mình muốn nó ra xỉu nè thì mình mở vẫn ra xỉu nè đấy chuẩn 100 phần trăm lắc cái này nè bây giờ người ta đặt xỉu nhiều quá thì mình mở ra tài nè đó lắc nè bây giờ chén này muốn nó ra xỉu nè thì anh em chỉ cần mở là ra xỉu nè đó rất là dễ chơi thì chỉ cần cái đĩa đĩa là đĩa nói chung cái đĩa này nó gần như là xanh chính đây cái đĩa rất là đẹp luôn đây dày mỏng rất là ok và lắc nghe cái tiếng của nó rất là đẹp đây nghe cái tiếng là anh em ghiền liền đối với cái đĩa khiển nghe cái tiếng này quá ok rồi đó thì đây là cái bộ ờ, đĩa khiển đi với hộp đi với một hộp bấm qua lại tài xỉu anh em nào cần lấy cái bộ này về sử dụng thì cứ liên hệ cho mình qua số này cái gì không biết cái gì không hiểu muốn biết cái nào thật cái nào giả thì anh em cứ alo mình biết cái gì mình sẽ tư vấn cho anh em cái đó đồ mình có cái gì mình sẽ bán cho anh em cái đó nói chung là mình bán cho anh em những cái đồ mà dễ chơi nhất những cái đồ mà thực tế nhất thì uh, mình cũng khẳng định với anh em luôn muốn đi tới sòng mà ăn tiền người ta cầm về nhà thì anh em phải đánh đổi một cái thứ gì đó mình tới sòng mình phải kiếm đường mình bỏ được đồ của mình vô cuộc chơi là mình phải sắp xếp được thì mới có khả năng mình ăn tiền người ta chứ không phải là anh em nghe nó quảng cáo anh em dắt cái xác không tới mà anh em đòi đánh trúng trăm phần trăm là không bao giờ có chuyện đó nha kể cả khi có thì mình cũng lấy mình đi đánh trước rồi mình không bán cho anh em đâu thì anh em lưu ý khi mà đi mua hàng thì có gì thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thì anh em cứ gọi trực tiếp thì ờ, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha